Hi, mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tiên Tiên Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì hôm nay là gia đình mình lại đi ăn tối ở ngoài Và ăn ở lại ờ, nhà hàng cũ nha mọi người Thì ờ, ở đây nó hơi tối You can move Peter to here, right? M mọi người chờ mình chút nha <laughs> Your mom cares about her videos, she's forgotten about you. ăn đi, ngon lắm. Ăn đi, ăn đi. Đó thì ờ, ở nhà hàng cũ, ở nhà hàng mà lần đầu tiên chồng mình dẫn mình đi ăn cái món của đặc sản nước Anh đó mọi người. Thì hôm nay á ở đây tối quá ta đó thì ờ, đây mình order đồ ăn thì đồ ăn đã ra rồi nha mọi người đó đây thì mình vẫn order uh, khoai tây khoai tây nghiền cho Peter á rồi có đậu này có xúc xích nè à, cho Peter ăn ăn nè có bàn cho em bé ăn luôn nha mọi người ở đây đang mở tivi hơi ồn á rồi rồi uh, mình thì mình sẽ hôm nay mình không có order bánh uh, bánh bánh uh, bánh bánh kiểu pie beef với mọi người cái này là mình order uh, bánh mì ờ, nhân thịt bò nha còn đây là salad gà đó mình mở flash lên để cho sáng đó nha mọi người hôm nay mình ăn ờ, bánh mì bò bánh mì bò bánh mì và bò ở trong nha mọi người còn cái này là salad gà nha salad gà và có một ít bacon, có một ít ờ, thịt nguội trong đây. Còn chồng mình là sẽ ăn uh, uh, roast dinner đúng không? À, cái này là mình order một phần uh, uh, salad gà nha mọi người có khoai tây không phải khoai tây mà là thịt nguội đó, còn chồng mình là vẫn ăn roast dinner mà sốt gravy nha đó sốt gravy đó Peter vẫn ăn khoai khoai tây nghiền Peter đang ăn nè và cả nhà mình đang chơi ờ, pizza mọi người hôm nay mình sẽ quyết tâm để thắng chồng mình bây giờ mình ăn nha cả nhà ơi too difficult hả huh? What? How you just just push that on the no, and then what? And two, <laughs> two on the hole. But then I still think, how could I do this and this and this and this? Later, just. Yeah, but that's that's That's mm. be up late in the just like on a Sunday, 1 o'clock. they must be really Israeli organization. you look at this group, I mean, there must be so much ambition. You know how proud of you you are. I mean, what do you do from here? Yeah, you know, we're, a we're, we're, are actually with the young guys coming in. But yeah, I feel like I said, next week is just a problem, but it's not going to get any easier. Uh, so yeah, we just, to what, we a lot Shane Cleveland, the captain of the 80 Pures. No. Smile, really? What's going through your head? Oh, um, Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ chơi uh, ờ, bida tiếp nha. Peter ngồi đây để coi ờ, hai đứa mình chơi bida nè. the challenges one of these challenges well, obviously you get it on um, the Lefko lawsuit, lawsuit here, right? Um, well, there was a lot of pressure on us that we, we knew that. Uh, Actually, when we were so uh, you didn't have much information, but you basically you got shown a character and how much they let these talk about the spirit of this group. Uh, it's unbelievable story in our group. These guys play for each other. You can see on their face they wanted to die for each other. And, sắp được rồi gần được giỏi dạ, mình chưa mình chưa thuộc được quả nào vô hết do sơn đã đi mình chưa thuộc được quả nào vô hết mọi người ơi cho Peter một dạ. chút uh, dạ, ta coi đi ừ, mình đang cả nhà mình đang ăn với mọi người gần xong rồi like all these Olympic sports are especially for the direct problematic. I think that is getting what was offers. Just think so really better is to create something that's you know how hard did you work into the continuity? Because that's what we saw, especially from the traditional work. Yeah, we worked very hard on that. The biggest thing that we worked on was to get the team going because we know that as part of Manchester. Yeah, so that is. So we, in our online trainings, we, yes, we work very hard on the, the tempo and the offloads, and that we came off today. We really, I'm very proud of it. Congratulations on all the Oh, hay quá vậy. Coach, first of all, congratulations, current cup coach, and uh, Uh, uh, cho Peter ăn vừa chơi vừa cho Peter ăn đấy mọi người hôm nay mình chơi dở quá hôm nay mình chơi dở quá em chưa vô được cái nào luôn á <laughs> training, so walk down to the field and take the hit and take the loss on the chin and next day. What uh, a, a tough box next week is Western Province, I mean, it doesn't get any bigger. Western Province and Loftus always oh, going to get that done getting bigger, and once again, that's a current thing, that's what I was expecting Canada, I Ca này khó quá mọi người ơi uh, Này chồng mình giết mình giỏi <laughs> Don't worry, I still <laughs> post edit my phone to the whole. What it is about finishing 18 to the cumulative defending champions who were outstanding today and they win by 61 points to 15. Yeah, one. <laughs> Xin chúc mừng bạn đã vô được một trái Rồi, đá đi vô sân giao dạ thương được chưa em ờ, đang làm video tiktok Ờ, được chưa ta? Em không có plan gì hết trơn á Chơi là chơi thôi à and the world has to say about it because it's coming up now. Uh, rather nice this uh, Anthony Nantarek, Yellow Claw pendant and sign necklace. I have to start on commission at £30. £32 online, 35 with me, 38 for the me, £4 is what I have, 50 side. 55, 60, 65, 70, 70 Well, there is um, a bit of a roller coaster for most of you, I think, in that sense. win. Oh, I win, huh? I, I uh, chose uh, <laughs> you win. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you anyway. Mình thắng nhau mọi người. Người ta muốn chơi không? Uh, thôi mua mua gì ăn nha ăn tiếp nha bây giờ cả giờ mình ăn tiếp nha mọi người ơi đang ăn dở